Nay phút giao thừa năm cũ với năm mới, chúng con là sinh năm hành canh tuổi ngủ tại chúa nhà phúc giao thừa vừa điểm nay theo vận luật tống cựu nguyên tăng giờ tí đầu xuân đón mừng nguyên đáng tiến chủ chúng con thành tâm tu biện hương hoa phẩm vật nghi lễ cung trần dâng lên trước án cúng vào phật thánh dân hiến tôn thần tiến cúng tổ tiên đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh chúng con kính mời ngài bẩn cảnh thành hoàng chư vị đại vương ngài bẩn sứ thần linh thủ địa hỷ thần phúc đức chính thần ngài ngũ phương ngũ thủ long mạch tề thần các ngài bẩn gia tấu phủ thần quân và chư vị thần linh cai quản ở trong xứ này cứu xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật con lại kính mời các cụ tiên linh cao tầng tụ khảo cao tầng tụ tỷ bá thúc địa huynh cô dây tỷ muội nội ngoại gia tộc chư vị hương linh cuối xin giáng phó linh sàng thụ hưởng lễ vật tiếng chủ lại kính mời các vị vong linh tiền chủ hậu chủ y thảo phụ mộc ở trong đất này nhân tiết giao thừa giáng lâm trước án chiêm ngưỡng tân xuân thụ hưởng lễ vật nguyện cho tiếng chủ minh niên khang thái vận sự các tường bốn mùa được bình an gia đạo hưng long thịnh vượng tâm thành cầu nguyện lễ bậc